trong giới ờ, cờ bạc thì cái môn ờ, sau đĩa là một môn mà rất được mọi người yêu chuộng và yêu thích hơn thua sau đây mình xin giới thiệu với tất cả anh em sản phẩm mới nhất của chúng tôi hiện nay đó chính là bệ ngang được ngụy trang trong ờ, dòng điện thoại đời mới iPhone 7 và iPhone 7 Plus bệ này thì tỷ lệ chuẩn của nó gần như là tuyệt đối 100% và cách đánh thì rất đơn giản hiệu quả bây giờ chúng ta cùng đi bệ này kết nối với một con rung chúng ta cùng lắp rung này Đây. rồi khi chúng ta lắp rung vào đó chúng ta chỉ việc bật à, công tắc lên thôi bật công tắc của bạn lên và chúng ta đánh thôi. khi bật công tắc của bạn lên thì <coughs> đây bây giờ dung sẽ để đây anh em cùng chứng kiến và mình sẽ cắt một bộ quân rồi ok đã xong bệ chỉ việc để trước mặt này thôi bây giờ chúng ta đi cắt thử một bộ quân một bộ quân này là hoàn toàn là không tang tôi đã làm vào trong một lá bài chiều chiều ngang của nó được 20 phân anh em chỉ việc để điện thoại ở trước mặt thôi Đấy. mười quả ăn cả 10 luôn nhá nếu bệ này đánh thì không thể xịt được chúng ta đã cắt xong một bộ quân và bây giờ chúng ta cùng đi kiểm tra cái chất lượng của đánh chất lượng của bệ này làm sao bây giờ mình chỉ việc bật cục bật cục rung lên này đánh lẻ này là trắng này. lẻ này anh em nhìn này Đó, ba trắng này không rung lấy số hai này khoảng cách 20 phân anh em nhé rung hai cái anh em đánh tứ tử này bốn xanh này anh em nhìn thấy tứ tử thôi, đấy thì tỷ lệ là rất chuẩn xác không đúng anh em đánh chặn này số hai này đấy. không thể xịt được anh em nhé riêng đánh cái bệ này không thể xịt được luôn anh em đánh lẻ thôi này lẻ này ba trắng này ba trắng này anh em Đấy. Dung đánh lẻ không rung đánh chẵn rung hai cái anh cứ tử nhé Không rung này Đánh chẵn này Đó Rồi chặn này nhờ Vẫn không rung Anh em đánh chặn này Đây chặn này không rung anh em nhé anh em vẫn đánh chặn cho tôi đó bệ chuẩn đét anh em ván này đánh lẻ cho tôi đó. đây bệ này rất hiệu quả rung đánh lẻ không rung đánh chặn, rung hai cái đánh tứ tử đấy nhấc lên rung một cái này đánh lẻ này đây. anh em thấy thế nào rất chi là chính xác tin tuyệt đối luôn vẫn rung một cái đánh lẻ này đây, lẻ này không dung anh em đánh chẵn rồi chẵn đây. không dùng anh em lại đánh chặn tiếp à. không thể xịt được anh em nhé anh em đánh lẻ ba trắng này anh em nhìn chưa bệ này rất hay ai sóc cái cũng được mà mình sóc cái cũng được mình sóc cái thì càng chiến thắng còn ai sóc cái thì chỉ việc kéo về thôi kéo về là biết thôi không dùng anh chăn à, anh em thấy chưa rất ok đúng không khoảng cách của nó là được một gang tay đúng một gang tay dùng một cái đánh lẻ à. Đấy. không dung đánh chặn đây nó sao ạ dung một cái đánh lẻ này anh em nhìn chưa Đấy. thưa anh em à, khi chơi ấy, không cần lướt qua như ngày xưa nữa mà bây giờ chỉ cần quét ngang thôi anh em nhé rất nhàn quả này anh em đánh tứ tử cho tôi này tứ tử này không thể xịt được tứ tử thông ván này đánh ba trắng này ba trắng này đó ván này đánh số 2 này đó tỷ lệ là chính xác tuyệt đối 100% 10 ăn 10 đây gọi là bẫy quét ngang em đánh lẻ cho tôi này lẻ này không thể xịt được bây giờ tôi đặt này đặt sắp hai này kéo vào này. không rung này đặt ba trắng này đặt tứ tử trắng này tự cực này u ba vào đánh này anh em đánh lẻ thôi có đánh lẻ nữa rồi, đó lẻ em gì nè thành thứ tử thế thôi à, đợt tay tự động vào mà đánh lẻ mười quả ăn cả mười luôn chính xác tuyệt đối bệ này là bệ ngang anh em nào muốn biết thêm về cái bệ ngang như thế nào ấy thì sẽ đây là số 2 này thì xin vui lòng liên hệ 0974 07 43 0868 02 45 ở đầu Hà Nội và đầu Sài Gòn đều được hết đều có người tư vấn cho anh em hết à, như làm vào bất cả những điện thoại nào anh em yêu cầu này, anh em nhìn này anh em đánh à, ba xanh ba trắng này anh này hả vẫn đánh lẻ này à, đâu. anh số 2 này đó đánh lẻ này 10 quả phải ăn cả 10 anh em nhé nhưng lên sóc nó rung một cái này đánh lẻ này Đó. anh em nghi ngờ thì em có thể kiểm tra lại bằng hình thức là kéo bát ra kéo bát vào sóc thì không cần lướt qua nó ngày xưa sóc còn lướt qua như đây không cần lướt nếu mà lướt qua này rất cao sau hai Đấy, lướt qua đi qua rất nhanh đánh lẻ này Đấy. nếu đánh lướt phải tầm rất cao tầm 30 phân anh cứ thử Đấy. nếu mà anh em mà đánh lướt thì dùng dùng nó có thể đánh lướt được à, chiều chiều lướt của nó tầm à, 30 phân lẻ này Đấy. thưa anh em à, mọi chi tiết thì anh em vui lòng liên hệ 0974 07 tứ quý 3 hoặc 0868 02 tứ quý 5 để được tư vấn về cái bệ này bệ này đánh là rất chuẩn thì lệ chuẩn xác như là 10 10 luôn Ờ, đánh bằng con iPhone bé này nhé mình sẽ anh em này Đấy, anh chặn này Đấy, không dùng dùng cái lẻ đây lẻ này Đấy. không dung anh em nó chẵn rồi số 2 số 2 nó hoàn toàn là không dung đánh bằng điện thoại nào cũng được dùng một cái anh em đánh lẻ Đấy, khóa xanh anh em đánh tứ tử này dùng hai cái mạnh quá nếu đúng là đánh lẻ thôi rồi em đánh lẻ ba xanh không thể xịt được luôn ván này vẫn đánh ba xanh này vẫn ba xanh thưa anh em nếu mà đã chơi đồ bẹ ngang đấy thì tỷ lệ là 10 ăn 10 chứ không phải là 10 ăn 9 nữa đã đưa được quân cán vào ấy để đảm bảo anh em là chiến thắng gần như là tuyệt đối 100% luôn anh em nhé à, mọi chi tiết để anh em ờ, xin liên hệ vào số điện thoại trên màn hình vâng xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý xem video của mình